10 câu nói ngấm đến tận xương, nghe mỗi tối, cuộc đời bạn dù khổ mấy cũng thay đổi. 1. Người biết đủ thì dù nghèo vật chất nhưng vẫn giàu có về tâm hồn. Người tham lam thì dẫu tiền nhiều nhưng tâm lại nghèo khó. Đây chính là điều mà cổ nhân thường nói, biết đủ là vui, niềm vui xuất phát từ nội tâm mới là niềm vui tự tại và lâu bền nhất tuy tài sản không nhiều thu nhập cũng chẳng cao nhưng tâm thường an lạc không điều lo lắng con người sống là nhờ tâm hồn tâm hồn phong phú mới chính là tài sản quý giá nhất hai đời người chỉ có ba ngày người mê nguội sống ngày hôm qua người hy vọng sống ở ngày mai chỉ có người sáng suốt mới sống ở hiện tại ngày hôm qua thì đã qua mất rồi nó chính là tấm vé tàu hết hạn ngày mai thì vẫn chưa đến vé có rồi thì cũng chẳng thể đi vậy nên chỉ có thể sống ngày hôm nay mới là thực tại Ba, Làm người thì sống không cần so đo, kỳ kèo. Khi so đo kỳ kèo với người khác cũng chính là lúc bạn tự mua phiền chuốc giận cho bản thân. Có câu, đời người chẳng quá trăm năm, truy cầu vạn tuế tự tâm muộn phiền. Vậy nên vạn sự tùy tâm, nhất tiếu giải ngàn sầu. Đời người ai cũng biết, chẳng thể sống quá trăm năm, nhưng lại cứ truy cầu thiên thu vạn tuế. Đây là tự lừa dối chính mình. Sau cùng chuốc lấy khổ đau, vạn sự tùy tâm, vui buồn do mình tự định một nụ cười ngàn ưu phiền tan biến. 4. Làm người sống đơn giản mới là minh trí, chỉ cần hiểu được vì mình mà sống, vì tốt mà sinh, vì hạnh phúc mà làm. Truy cầu càng ít, tự do càng nhiều, xa hoa càng ít thì thoải mái càng nhiều, hạnh phúc càng thăng hoa. 5. Thêm một phần vui vẻ, ắt giảm một phần ưu tư, thêm một phần chân thật, giảm một phần giả dối thêm một phần nhàn rỗi ắt giảm một phần bận rộn ba chữ thêm ba chữ giảm này đối với mỗi người nó đều vô cùng quan trọng ai hiểu được thì một đời thân tâm thanh thản niềm vui trường tồn người già cũng có thể làm cho cuộc sống của mình thư nhãn thoải mái biết tự chủ về sau lấy thiện đãi chính mình 6 bớt nghĩ, rảnh nhiều, thân bận, tâm rảnh. Đời người có thể làm được 8 chữ này thật không phải việc đơn giản. Mấu chốt chính là ở chữ rảnh kia. Người già, cuộc sống có hạnh phúc an lạc hay không cũng chính là nhờ vào chữ rảnh tâm. 7. Học cách thay đổi thái độ bản thân để thích ứng với những hoàn cảnh khác nhau. Con người chúng ta đôi lúc ước rằng giá mà thời gian có thể quay lại – khi đó sẽ thay đổi thái độ đối xử với rất nhiều sự việc và tin chắc chắn rằng chỉ cần thay đổi một chút thái độ thì sự việc sẽ tốt hơn đời luôn là như vậy qua rồi mới thấy hối tiếc vậy sao không sửa sai ngay phút ban đầu này 8. Nhân sinh như mộng Đời người suy cho cùng cũng chỉ là một sân khấu lớn mà ở đó mỗi người chúng ta lại là những diễn viên mỗi người đều có những theo đuổi truy cầu của riêng mình người cầu danh kẻ cầu lợi người thích nhà lầu người thích siêu xe còn có người lại truy cầu phong hoa tuyết nguyệt sáng uống trà thưởng hoa trưa cơm cả dưa muối tối đối ẩm ngâm thơ niềm vui thanh tao đạm bạc cũng gọi là khả dĩ 9. Bởi vì cuộc sống đơn giản mang cho ta nhiều cơ hội và thời gian để lắng nghe tiếng chuông reo suối chảy, hoa nở mưa rơi, cảm nhận sức sống tự nhiên tươi đẹp. Làm người được thưởng thức vẻ đẹp của đại tự nhiên chính là điều may mắn của cuộc đời. Bởi đời người hỏi mấy ai có được cuộc sống như vậy, Duy chỉ có theo đuổi cuộc sống đơn giản mới có được điều đó. 10 khi tâm cảnh đơn giản thì cuộc sống cũng trở nên đơn giản có thêm nhiều thời gian hưởng thụ cuộc sống làm người sống phức tạp không khó khó chính là sống sao cho đơn giản ông cha ta có câu ăn cơm thịt bò thì lo ngay ngáy ăn cơm nước cáy thì ngáy o o kẻ ngày ngày sớm tối bon chen sơn hào hải vị thì trăm năm cũng một kiếp người người ung dung sớm tối dưa cà cũng một đời hai cái năm mươi có lẻ sống phức tạp chính là khởi nguồn của vạn sự u sầu thân tiểu tâm khổ vậy nên đôi khi người tưởng thông minh mà hóa ra lại dại kẻ tưởng dại mà hóa lại khôn cũng chính là ở chỗ này khi đối diện với lằn danh sinh tử rất nhiều người đều có chung những niềm hối tiếc giống nhau bất kể họ từng làm nghề gì địa vị xã hội ra sao chính là con chim sắp chết tiếng kêu bi thương, con người sắp chết thì lời nói thật. Sau đây là 10 điều hối hận lớn nhất hầu như ai cũng phải có một lần thốt lên trong cuộc đời. một Ước gì tôi đủ can đảm sống một cuộc đời đúng nghĩa cho bản thân mình. Đây là một trong những điều hối tiếc lớn nhất, phổ biến nhất. Rất nhiều người đến tận khi sắp lâm chung trên giường bệnh mới thấy hóa ra cả cuộc đời mình là sống hộ người khác, là sống thừa. Đó không phải cuộc đời của chính họ, đó là cuộc đời mà mọi người mong muốn ở họ. Không thể tự chủ cuộc đời của chính mình, họ đã đánh mất đi quá nhiều ước mơ khát vọng, quên đi những điều giản dị mà hạnh phúc chân thành ấm áp họ mãi chỉ chạy theo làm hài lòng người khác sống một đời ốc mượn hồn vậy chẳng phải đau đớn lắm sao bị thương lắm sao hai ước gì tôi đừng quá ham công tiếc việc tuổi tráng niên người ta chính là trí khí sung mãn nhiệt huyết tràn trề tâm tính khoáng đạt luôn muốn phấn đấu nỗ lực một phen nhưng nhiều người quá mải mê công danh sự nghiệp rơi vào vòng danh lợi thị phi mà quên mất những hạnh phúc giản dị bên mình họ không thể quan tâm giáo dưỡng con cái trưởng thành, không còn thời gian chăm sóc người thân cha mẹ, thậm chí không thể tự cho mình một phút nghỉ ngơi. Chỉ cần có thể dứt ra khỏi công việc một giờ, chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ phong phú và tươi đẹp hơn rất nhiều. Bạn sẽ cảm nhận được nhành hoa trước ban công nhà đang bừng nở dưới ánh bình minh. Nhắm khẽ mắt để thấy gió lùa trong tóc, hít hà mùi đất ẩm sau cơn mưa rào mùa hạ bạn thấy đấy cuộc đời sẽ đẹp biết bao nhiêu Ba, Ước gì tôi đủ can đảm để bày tỏ cảm xúc của mình Kìm nén cảm xúc không để lộ cho người khác biết tâm sự của mình Đôi khi không phải điều tốt Nhiều người thường khép kín mình Ít giao tiếp chia sẻ Bày tỏ cảm xúc để sống yên ổn với người khác Nhưng cảm xúc kìm nén lâu ngày dễ trở thành thứ tình cảm tiêu cực bi ai không nói ra lời thì trong lòng phẫn uất có lời không nói được thì tâm trạng bất an cơ thể suy nhược những người này chính là yêu ghét giận hờn cũng cố nén vào tâm không dám thể hiện ra bên ngoài bề ngoài nhìn họ nhu mì lành tính nhưng kỳ thực trong tâm như có bão nổi sóng cồn họ sống nhạt nhòa đó không phải cái ung dung khoan dung của bậc quân tử mà là sự tự ti yếu hèn của kẻ tiểu nhân 4. Giá như tôi vẫn giữ liên lạc với bạn bè Người ta thường không nhận ra giá trị thực sự của những người bạn cũ cho đến thời điểm vài tuần lễ trước khi qua đời Nhưng khi ấy, người Nam kẻ Bắc biết đâu mà tìm Bạn cũ cũng lần lượt rời đi già yếu mệt mỏi qua năm tháng hỏi còn mấy ai là chi kỷ tương phùng nhiều người vì quá lo vun vén cho cuộc đời riêng của mình mà để tuột mất những tình bạn vàng trước khi lìa đời không bạn đưa tiễn cảm giác thật thống khổ làm sao vậy nên nếu có bạn bè hãy biết trân quý gặp gỡ nhau dù chỉ là vài tháng một lần kể cho nhau nghe nỗi lo toan cuộc đời, uống một tách trà thơm và mơ màng trở lại thời thơ trẻ. Năm, giá như tôi để bản thân mình sống vui vẻ hơn. Nhiều người vẫn mãi không nhận ra rằng hạnh phúc chính là một sự lựa chọn. Trang tử khoảng thế kỷ thứ 4 trước công nguyên là một triết gia có vị trí rất lớn trong lịch sử tư tưởng Á Đông. Ông và Lão Tử chính là những người khai sáng đạo gia, một phương pháp tu luyện có ảnh hưởng hàng nghìn năm sau. Trong liệt ngự khấu có kể lại rằng lúc trang tử hấp hối, các môn sinh bàn với nhau sẽ hậu táng cho ông. Ông nghe được báo, đừng, ta đã có trời đất làm quan quách, mặt trời mặt trăng làm ngọc bích, tinh tú làm ngọc châu, vạn vật sẽ đưa ma ta, như vậy đổ tang ta chẳng đủ rồi sao? có phải thêm gì nữa môn sinh đáp chúng con sợ quạ và diều hâu sẽ dìa xác thầy trang tử lại bảo trên mặt đất thì bị quạ và diều hâu dỉa ở dưới đất thì bị kiến và sâu đục tại sao các con lại thiên vị cướp của các loài ở trên mà đem cho loài ở dưới trước cái chết vì sao trang tử lại có thể dí dỏm đến như vậy được chứ Đến khi lâm chung, họ vẫn vui vẻ thoải mái mà đón nhận cái chết như một điều tất yếu, chính là không oán, không hận, không tiếc rẻ. 6. Không nỗ lực hết mình khi còn trẻ. Tuổi trẻ chỉ có một lần, nên nhiều người quan niệm rằng hãy cứ thoải mái làm những điều mình muốn để khi về già không cần phải nuối tiếc. Làm những điều mình muốn nhưng phải là những gì giúp ích cho bản thân. Rất hiếm những người trẻ nhận ra điều này khi chưa trải qua sóng gió cuộc đời hầu hết đều cố gắng ăn chơi trác táng cho bằng bạn bằng bè ngông cuồng chìm đắm trong những cơn cám dỗ mê hoặc cứ thế cứ thế cả một đời trôi qua mang đầy nuối tiếc sức trẻ còn dồi dào mà không biết tận dụng để làm những việc có ích khi về già hối hận cũng không đủ bù vào những mất mát ấy 7 không có định hướng cho bản thân định hướng bản thân rất quan trọng vì đó là quyết định chính xác nhất cho cuộc đời cả cuộc đời bạn nhưng không phải ai cũng làm được vì đến bản thân mình muốn gì còn chẳng biết làm sao định hướng được cho bản thân sống trong một nền văn hóa đã quen bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy vậy nên định hướng bản thân chắc có lẽ là một khái niệm còn khá xa lạ và lại định kiến dư luận xã hội vẫn còn nặng nề nên những thói quen cũ vẫn cứ tiếp tục diễn ra. 8. Không biết giáo dục con cái Lẽ tất yếu, con cái là tất cả tài sản đối với bố mẹ. Chính thế mà hầu hết bố mẹ chấp nhận hy sinh tất cả, chịu đựng tất cả đau thương và tủi nhục để dành cho con tất cả những điều tốt đẹp nhất. Từ những việc nhỏ nhặt nhất bố mẹ cũng không muốn con động tay động chân nâng niu từng chút một bao bọc trong nhung lụa chiều chuộng hết mực chỉ cần con cái sung sướng thì bố mẹ có phải chịu khổ đến mấy cũng không sao cả nhưng tình yêu ấy lại chỉ khiến đứa trẻ trở nên ngày càng ích kỷ yếu đuối và sẵn sàng đổ lỗi cho người khác nhiều bố mẹ vì muốn con cái mình mai sau phải giỏi giang tài năng làm ông nọ bà kia để nở mày nở mặt với họ hàng nên cách duy nhất mà bố mẹ thấy đúng đắn là thúc ép ép con học hành càng ngồi trên bàn học nhiều giờ đồng hồ chứng tỏ là con chăm chỉ có ý chí rồi lại cả thúc ép con học thêm học nếm, học tràn lan mà chẳng hề quan tâm đến cảm xúc của con. Cách giáo dục như vậy chỉ càng khiến con áp lực căng thẳng ở cái tuổi đáng nhẽ ra phải vui chơi, khám phá thế giới và học cách sống. Bố mẹ nào chẳng yêu con hết mực, nhưng yêu thế nào cũng cần phải học. 9. Không biết trân quý bạn đời. Người ta có nói hôn nhân là nấm mồ của tình yêu nhưng người ta đâu có biết nên vợ nên chồng đã là một cái duyên trời định những người yêu nhau nguyện thể bên nhau lẽ dĩ nhiên vì tình yêu còn khi kết hôn trân trọng nhau phần nhiều âu cũng là vì chữ nghĩa say rồi mới biết rượu nặng yêu rồi mới biết tình nặng đánh giá về một phương diện tình cảm nhiều người cho rằng khi có được rồi thì thường không biết trân quý có không giữ nên khi vuột mất mới tiếc nuối khôn nguôi. 10. Không biết cách yêu thương bản thân Để yêu người khác đúng cách, tốt nhất chúng ta nên học cách yêu thương chính bản thân mình. Có biết quý trọng bản thân, biết chăm sóc bản thân thì mới thấy yêu một người thật khó. Bước đầu tiên nên đầu tư vào bản thân mình chính là đầu tư vào sức khỏe bởi lẽ có đống tiền cũng chẳng thể mua được sức khỏe đâu một cơ thể ốm yếu chỉ vì thời tiết giao mùa mà cũng ngã bệnh thì giàu đến đâu cũng chỉ tốn tiền vào chữa bệnh. Nhưng chẳng có mấy người khi còn trẻ dành một sự ưu tiên đặc biệt cho sức khỏe của mình. Ấy vậy nên có lúc trẻ cứ ăn uống vô độ, thức đêm thức khuya, đến khi về già mắc đủ thứ bệnh rồi mới chắc mình chẳng còn ích gì nữa.